Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con, theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của Đại Tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng Kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ất tật bền tiêu trừ, thọ mạng dài lâu, phúc lành tăng trưởng,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 Chí tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường chủ tam bảo. Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường chủ tam bảo. Chí tâm đàn lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Thính đại chúng cùng ngồi tụng kinh lư hương xa nhiệt pháp giới mong huân chư phật hài hồi tất diệu văn tùy xứ kiết tượng văn thành nghĩ phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương thương thầm thâm vi diệu pháp bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thật nghĩa nam mô khai báo tạng bồ Phật quá thuở xưa Đức Phật trú tại tinh xá kỳ hoàn nương xa về vì hàng trời người vua quan dân chúng tuyên thuyết diệu pháp lúc ấy bên đường có một gia đình trường gia pháp trí giàu có được bảy ngày hai vợ chồng yêu thương ăn ở thuận hòa với nhau người vợ nói với chồng muốn ra vườn sau ngắm cảnh thượng hoa trông chiều ý vợ hai người đưa nhau ra vườn sau lúc này đương vào tiết xuân trong vườn có một cây nải cao to số hoa tươi vợ muốn ái hoa xong không có người chồng biết ý vợ liền trèo lên cây ai người chồng trèo từ cành này sang cây sống ngoài đến thăm đông đảo kể mang sống như trái chín sẽ dùng chẳng bao lâu đã sinh là phải khổ ai bất tử được đâu do trước tham ai dùng tưởng xâm nhập bảo thai nó thân mạng như điện ngày đêm luôn dám hoại thân này là vật chết tinh thần vật vô hình thân chết thức tái sinh tôi phước vẫn không mất trước sau biết bao đời gió ái si kéo dài khổ vui tớ mình tạo thân chết thân còn lại trướng giá nghe kể sống trần thông hiểu không còn đau buồn quỷ thẳng chấm tay bệnh phật bệnh đức thế tôn người con này đời trước gây tội gì nếu mà như vậy xin ngài giang nói rõ không tội đức phật bảo trưởng ra đời quá khứ có một đứa bé mang cung tên đến một cây thần chơi bên cạnh đó cũng có ba người nữa thấy trên cây có con chim sẽ đưa bé muốn bắn ba người kia thấy vậy khuyên khích bắn chung đưa con chim sẻ đó mới thật là bâng tiểu anh hùng đứa bé nghe vậy thinh quá liền dưỡng cung bắn chim sẻ trung tên rơi xuống đất chết ba dưới biển còn một người là thân trường già đứa bé cầm tên bắn chim chính là con ông ngày nay đời thương làm con của người ở cõi trời rồi mạng xuống sinh làm con của trường giả giờ đây nó té chết lại sinh làm con của người làm long vương dưới biển ngày nó vừa sinh ra sẽ bị kiếm sĩ điếu vương ăn thịt ngày nay bổn ông ba người ở ba nơi đều bị đưa cho mà buồn khổ than khóc do vì các ông đã tan trở đưa bé giết chim nên phải chịu bao ưng khổ đau than khóc bây giờ đứng thế tôn liền nói kể đứng tâm tạo ba cõi năm cho thiền bất thiền thầm thần thông quang đại chân ngô nam mô bà sa ba đê bê sa sa lô lô đinh lưu đê ba lăng ba ông ca sa sa đam ta yên ta ta san đê tam biểu tam bồ đà san đê tam bê sa đê bê sa đê bê sa sa tam mô ni đê đoà nam mô bà sa ba đê bê sa sa lô lô đinh lưu đê ba lăng ba ông ca sa sa đam giang địa ta viên gia thế bề gia thế bề giang sa ta mô yên đế ta nam mô bạc sa ba thế bề gia sa lu đô đính lưu đế bán ràng bán ra ra ra đắc ta yên ta ra ran đế tam biểu tam bồ đà sa ran địa tam bề gia thế bề gia thế bề giang sa ta mô yên đế toa tiêu ta ca tiêu tăng chiêu nam mô tam mang đà na na đa địa tán kê kê kê hồng hồng nhầm bà la nhầm bà la bát la nhầm bà la bát la nhầm bà la địa sẵn sa địa sẵn sa chi địa ăn chi địa sa văn cha sa văn sa viên địa ca thân vị địa sa ba nam mô tam bản sa re sa thọ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sống thời thường an lành nhà trong tất cả thời thấy an lành nguyện ngồi tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm dấu tới thượng an lành trong tất cả thời tây an lành quyền chữ hộ pháp thương ủng hộ nam mô tiêu tai giáng cát tường bồ tát nam mô tiêu tai giáng thiết tướng bồ tát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 cùng công đức lễ Phật tụng kinh hôm nay, xin hồi hướng đến chư thiên thiện thần hộ Pháp. Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử, bà con nhân dân, có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay, theo duyên giác ngộ mà được tai ất tật bền tiêu trừ, oan khiên hóa giải, phúc lộc vượng tiến, sự nghiệp hiển vinh, trí tuệ tăng trưởng, biết ứng dụng lời Phật dạy,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 Qua bài kinh trên chúng ta thấy rằng con trai ông trưởng giả bị ngã cây chết là do quả báo trong tiền kiếp. Cậu đã bắn chết chú chim xe sẻ. Còn ông trưởng giả vì trong tiền kiếp tán thán việc bắn chim của chú bé nên kiếp này phải khổ đau khi chứng kiến con trai của mình bị chết. Qua đây chúng ta thấy nhân quả rõ ràng không ai có thể trốn tránh được quả báo do nhân mình đã gây tạo. Vì vậy, quý Thầy mong tất cả quý Phật tử, bà con nhân dân cẩn thận trong việc gieo nhân, tránh không gieo nhân ác để không chịu quả báo đau khổ về sau và không tán thán những điều không nên tán thán để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Vậy nên, bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý Thầy sẽ lại tụng kinh cầu an giúp cho mọi người biết cách thăng quan tiến chức bền lâu. Kính mời bà con ngày mai cùng vào tụng kinh với quý Thầy. Kính chúc quý Phật tử bà con nhân dân cùng gia đình một năm mới, nhiều niềm an vui và hạnh phúc.